kiếp con tầm phải trả nợ dấu xanh đêm dài từng lời ca ngân nga cùng tiếng nhạc xin gửi người tôi thương xin gửi người tha nhớ nhung chắc giờ nay em vui Bo anh với khúc ca buồn Ôi lời nhạc như thang Đưa người tình sang Người bỏ tình tôi chạy theo mối duyên hờ Cứ ngờ là tương lai Nhưng người nào đâu hay ra là trái đắng Thì tình ta đã lỡ làng Anh giờ ôm kiếp đơn coi Thôi xin người đừng gọi tên tôi Tiếc thương rồi Diễn tình cũng vậy thôi Bây giờ gặp lại nhau Sao lòng xót xa nhiều xin người người tôi thương đến người tình tha nay em vui Bỏ anh với khúc ca buồn Ôi lời nhạc như than Đưa người tình xa ra là cháy đắng Thì tình ta cũng lơ làng Anh giờ ôm kiếp đơn coi Thôi xin người đừng gọi tên tôi Tiếc thương rồi Duyên tình cũng vậy thôi Bây giờ gặp lại nhau sao lòng xót xa nhiều xin gửi người tôi thương đến người tình tha